rồi bây quay giờ thầy luôn đi đá từ từ thôi nằm ngửa ra nằm ngửa ra rồi quẹo đi để đụng đầu bây giờ quanh lại rồi con mệt đâu tháo kiến ra đi nhìn thầy nè